Rồi mình đưa quý vị các anh chị và bạn, các chị và bạn đang nghe ca khúc Tôi đơn mình anh do ca sĩ Trung Đồn thể hiện với tôi ra em tối nay mà sao tôi vẫn yêu anh một là người nói chúng ta 滚滚。 friend hiếu ý tiếng nước chảy càng giờ mối tình vẫn hòa hoa niên hợp tan tiếng mõ xưa rối loạn bầu đề không thấy bóng nàng hồng trần đã nhánh đôi hoa mắt còn vương mờ mờ hồng nhan chẳng trông thấy đâu tay một tay ta gỡ hoa xưa đã cũng cứ biến hoa vành đồ xuân thu vương hoa vừa lại không còn thấy nào hỏi thật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ không tin vì sao đó ta không hầu nàng trong nỗi đau nhịp nhàng trong sao anh vẫn thấy em buồn vì em buộc trao người em chưa từng yêu thương chuyện người sơn nữ tựa như ánh trăng hiền nhưng phang phất nỗi ưu phiền làm dậy làm mê lòng trai trắng tóc mẹ cha tham sáng mang em bán bên làng cho người không biết thương nàng chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xác giọt lệ rơi trong đêm chắn gối vũ phăng thương cho Oh. anh chỉ thích nghe big rap thôi Giờ sẽ leo heo khắp phố phường vì giờ này còn dâm tràn Những nụ hôn gạch ôm mặc kệ cho trời thì sáng Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể tạm phai Cũng nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà ai Là đi chỉ biết đi, bên nhau cho hết đêm dài Đi đâu đi đâu phải nói Bao lâu